giúp cho ta trinh ơi nhân giúp cho ta mây ơi thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào lần theo dấu vết em dù cho năm tháng vui pha hình bóng nàng dù thời gian có ra tan bao ước vọng hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều trên vai em tôi nỗi buồn 週末は8時から17時まででございます。 運営時間は平日が9時から18時まで週末は8時半から18時まででございます nhiều người quá bây giờ mình đang chuyển chỗ m ộ chút biết tìm cái chỗ nào đây hiện a y thì mọi người đang quay t v ở bên này t v đang quay ở đây đây là truyền hình lớn người ta mới coi đây 와, 오늘 어머니 Wow, người bây giờ kéo thì rất là đông ở đây À, mình muốn chuyển khu nhưng mà khu nào cũng đông như vậy thì thôi thả ở đây được. Ô, ông bác bắt được rồi này. Ô. Wow. Bác bắt được rồi. mới đến câu mà cái mồi còn khác mồi mình không ok wow. ông chú ở cạnh bên mình wow chú con mình mấy lần chết qua một lần tuyệt mất vậy mà em chưa thấy ai được nữa để còn tầm tiếng là bắt đầu lạnh rồi nhưng máy quay rồi uh, camera ở đây thì đầy luôn mọi người chặt kín đường mà hình như không còn nhiều cá nữa đâu bắt được con này này đây đây tôi con cá mình vừa bắt được đây 그리고 막걸리까지. 오, 엄청 크네. 어. 이게. 음. 음.